lại một bài hình học nữa bài này à, mình tính chu vi với đề bài như sau một hình vuông có độ dài cạnh là a gọi chu vi hình vuông là p ta có p bằng a nhân 1 đúng không ạ đây là công thức chu vi hình vuông chu vi bằng tổng độ dài bốn cạnh hay là một cạnh nhân 1 hãy tính chu vi hình vuông với a bằng 3 cm A bằng 5 đến cm và A bằng 8 m. Tức là mình tính chu vi hình vuông với cạnh bằng 3 5 cm, 5 đến cm hoặc là 8 m. Vậy thì với đầu tiên mình có với A bằng 3 cm thì chu vi hình vuông ký hiệu là P bằng A nhân 4 bằng 3 nhân 4 và bằng 12 11 cm. Với trường hợp đầu tiên cạnh bằng 3 thì chu vi bằng 12. Tiếp theo, với cạnh bằng 5 thì mình có A nhân 4 sẽ bằng 5 nhân 4 bằng 20 bởi ngoặc đơn vị để cm chúng mình cùng nhớ nhé. Và cuối cùng với cạnh bằng 8 chúng mình cùng làm tương tự chu vi bằng vâng, cạnh nhân 4 cạnh bằng 8 thì mình lấy 8 nhân 4 bằng 32 đơn vị là mét chúng ta lưu ý ở đây đó là đơn vị cm thì mình ghi là cm dm mình ghi là dm và mét là mét và một điều đơn giản nữa chúng mình chỉ cần thay cạnh a bằng nhiêu đề bài đã cho bao nhiêu vào công thức tính này thì sẽ tính được chu vi tương ứng và thứ hai nữa mình để ý đơn vị tránh nhầm lẫn bởi vì chúng ta thường quen ghi là cm thì chúng ta sẽ thường nhầm lẫn ở các đơn vị này còn bài này thực ra là không hề khó đúng không các em vậy thì ở trong biểu thức này à, học về biểu thức có chứa một chữ các em còn gì thắc mắc nữa không nếu như có thì hãy để vào ở dưới phần bình luận các em nhé